thì cách chơi rất là đơn giản thôi anh em có thể là mang cái máy nghe này tới sân chơi bật máy lên để sát với da thịt của mình và ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại đấy là vị trí hợp lý nhất máy nó đưa ra kết quả chuẩn xác nhất anh em nhé thì clip này tôi sẽ hướng dẫn anh em test thử cho anh em trên hai bộ hột tài xỉu và hai cái đĩa cắt âm đấy, đĩa một âm của cơ sở tôi đấy thì tôi chuẩn bị cho em là một số hột trợ chính tay tôi bò khóa góc cạnh đây đấy tôi dùng đũa máy như này đấy hộp thì nó hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy, tôi sẽ vớt lên lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ anh nhé tôi sẽ không chạm tay vào hộp anh ạ đấy, anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy nghe anh em để trong người em nhé đấy, máy nghe này có thể áp dụng trên mọi hộp tài xỉu hay mọi nắp đĩa anh ạ thì đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay đấy giúp anh em đánh bạc mọi sân chơi mà không để bất cứ tăng tích gì cũng không cần phải luồn bất cứ gì vào anh em nhé thì trước tiên ấy, thì tôi xin phép à, chứng minh với anh em cái bộ hộp cái đĩa và cái nắp của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi đây thanh nâm châm trắng này. nâm châm trắng rất là hít anh em nhé Đấy. tôi sẽ thử nâm chân cho anh em này Đấy. đĩa hộp không hít đây em nhé ok chưa đây. nắp cũng vậy đây anh em chú ý này nếu nó là đồ công chuyện anh em thử đâm châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em thì đây là bộ hột công chuyện bộ hột 12 anh em nhé tôi sẽ tiến hành soi xoay cho anh em. đây Đấy, à, hột soi xuyên nhé rất là trong ok cho anh em Đấy, xuyên hết đây ok nhé hoàn toàn bình thường nhé thì hai cái đĩa một âm này cũng đang được rất là nhiều anh em thầy thợ anh em uh, sử dụng nó vào các sân chơi em nhé để chống lại tất cả thầy thợ nghe nhé Đấy, đĩa một âm này cũng là hoàn toàn là bình thường không hề có tăng tích gì em nhé Đấy, anh nhớ ok chưa đấy thì cách chơi rất đơn giản anh em ạ anh em chỉ cần à, bật máy lên này cho tôi này đấy và để sát với da thịt của mình và cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé sau đây tôi sẽ test thử cho anh em anh em lưu ý nhé máy báo một rung anh em xỉu máy báo hai rung anh em tài thôi như thế này đây máy báo hai rung anh em tài thôi tài này 12 nút ok chơi người ta sóc dài hay sóc mạnh không ảnh hưởng gì anh em nhé anh em chỉ cần để lỗ nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được anh ạ như thế này máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này ok 12 nút đấy sóc xong hai ba giây là máy nó nghe cái âm thanh cuối cùng của con hột rơi xuống đĩa để nó phân tích và nó báo dung cho em nhé như thế này đây máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này 15 nút ok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 nắp đĩa gì cũng được hay quân hộp gì cũng được anh em ơi nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài thôi tài này 15 nút ok đấy nhá đây tôi để cái đĩa này để nó tạo ra cái tiếng kêu để anh em cùng cảm nhận cái hình dung còn anh em để cho người là không ai, à, ai có thể phát hiện ra được anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xíu này 7 nút ok tôi sẽ chuyển sang bộ hột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 không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. thì anh em quan tâm tới cái máy nghe công nghệ mới này thì có thể là mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới trực tiếp nhà của tôi để kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé máy báo một dung đây anh em xỉu tôi xỉu này 10 nút ok đấy rất là hiệu quả em ạ khẳng định với em không để bất cứ tăng gì đấy, không cần phải luồn đồ hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé máy báo hai dung đây hai dung thì anh em đánh tài thôi tài này 13 nút ok thì đây nó là công nghệ mới nhất hiệu quả nhất đang được rất là nhiều anh em quan tâm thì anh em quan tâm tới thì liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video